xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui xuân sang thấy trong lòng mình chứa tràn tiếng pháo vui vang đó đây ôi rộn ràng kìa mùa xuân đang đến trước thềm gần xa nhịp nhàng xuân đến nghe